kính thưa tất cả quốc dân, tất cả người trên thế giới. Đây tiếp tục cái video số 2, tự nhiên dài quá, chuyển lên đó. YouTube lưu lại thế giới nó dài quá nên phải đây là cái phần 2 tiếp tục xây cung điện em vào quản đế lấy điện phần 2 đây phần đất này em phở tổ tiên đại việt của chúng ta phần đất này trung quốc the united chia biển đông của đại việt trân trọng trân trọng giờ đây phần đất này của em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền chứng minh tiến hành các cung điện em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền trân trọng trân trọng trên phần đất di tích cung điện của em phờ hoàng đế lê điền cái địa tổ tiên đại việt phần đất này nên bà thái anh văn tiến hành xây cung điện cho em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền trân trọng trân trọng để cái di tích cung điện nó ở bên trung quốc nó còn cái phần đất này chính xác tích lịch sử của dân tộc Đại Việt nó ở bên Trung Quốc. Dân tộc của chúng ta là Lạc Hồng, giống Lạc Hồng, tổ tiên dân tộc của chúng ta. Đồng bào của chúng ta là một dân tộc hào hùng của vua hùng vương dựng nước. Và đây di tích lịch sử the United States of Đại Việt và Trung Quốc nên Xi Jinping tiến hành các cung điện em vợ hoàng đế hoàng thượng Lê Điền trân trọng trân trọng đây đề United States Shia Biển Đông của Đại Việt đây di tích lịch sử ở Trung Quốc tiến hành các cung điện cho em phờ hoàng đế Lê Điền trân trọng trân trọng Giờ đây, cái vùng núi có tượng Phật. Đó là cái phần đất của dân tộc tổ tiên Đại Việt của chúng ta. Thế là người Việt Nam bên đó họ đẽo cái tượng Phật đó đó là cái di tích để sau này dân tộc con cháu của chúng ta em phờ hoàng đế lê điền lấy lại cái giang sơn đại việt đó là cái phần đất mà cái người dân tộc việt nam chúng ta lúc đó bị trung quốc nó cướp giang sơn của dân tộc của chúng ta nó đẽo cái cái tượng phật trên ngọn núi đó là giữ lại cái di tích phần đất mà bây giờ lấy lại chứng minh tiến hành các cung điện em và hoàng đế quan thưởng ra đi trân trọng trân trọng đây di tích lịch sử của chúng ta vậy đây cái phần đất này dân tộc của chúng ta em hoàng đế hoàng thượng lại Điện những vùng đất này tiếng anh Sư Sư Nguyên xây cung điện em hoàng đế hoàng thượng lại Điện bà Thái Anh Văn tiếng Anh xây cung điện em hoàng đế hoàng thượng lại Điện tại Thái Quan trân trọng trân trọng giờ đây cột mốc Trung Quốc đã đào lên đây đưa lên thế giới năm tỷ người trên thế giới đều thấy rõ Trung Quốc nó cướp phần đất của em cầu quận đế để điện giờ trả lại đây cái cái sông sông lương của em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điện trung quốc trả lại Xi Jinping cất cung điện cho hoàng thượng bao bọc hết tất cả cái vùng đất đây sông lương đây cái hồ Đồng Đình đây cái hồ Đồng Đình của em phờ quan đá quan Thượng Lê Điền về dạ đây trước kia là cái dân du mục Hán Nô của Trung Quốc là người Hán Nô với người Hoa Hệ hô hạ hô hạ gì đó thì cái phần đất của em phở quận đế lê điền là ưu việt hồ việt đồng việt măng việt âu việt điền việt nhà nước Vân Lan, Nam Việt và Lạc Việt. À, nên phần đất này khi em phờ hoàng đế lễ điện lên thì dân tộc tổ tiên đại việt trách nhiệm phải lấy lại dân sơn cho gì tổ tiên đại việt và các cung điện tại vùng đất bên trung quốc điện việt âu việt Hồ Việt. U Việt, Đồng Việt, Mân Việt, nhà nước Vân Lan, Nam Việt và Lạc Việt, Điền Việt. Lúc sinh ra, bắt đầu đi học. Và cô hỏi bà, sao đặt tên con là tên Điền? Bà trả lời, trong gia tộc nhà vua sau này lấy lại giang sơn đặt cho con cái tên điền việt tên điền là giang sơn mình đó bây giờ lấy lại giang sơn mới biết là cái tên điền nó dính vào giang sơn tổ tiên đại việt dòng máu nhà vua gia tộc đặt đỡ trước xin xăm trời cũng đã định tất cả đều trời định vận số nhân duyên số trời đã định suy xứng biên tiến hành xây cung điện em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền trời cũng đã định làm gì cũng có mạng số trời sĩ xương biên tiến hành thay cờ và xây cung điện em vào hoàng đế hoàng thượng nơi điện đây cái đất văn lan dân tộc đại việt của chúng ta đây cái vùng biển đánh cá của Trung Quốc là của dân tộc tổ tiên đại Việt của chúng ta và đây cái di tích lịch sử. Kinh Dương Vương của Lạc Long Quân nằm bên Trung Quốc à? tiếng Anh Trung Quốc phần đất trả lại xây cung điện em phờ hoàng đế hoàng thượng lại điện đây biển đông tất cả đảo Trung Quốc trả lại em phờ hoàng đế hoàng thượng là đi. đất đảo xia của em phờ hoàng đế hoàng thượng là đi. ví dụ biển đông này giờ dạ đây hoàng sa trường sa của việt nam phở quan đế quan thượng là điền quan xá trường xa là của việt nam bộ quốc phòng quân đội và đây phần đọc xin chứng minh tiến hành các công điện cho em phờ hoàng đế quan thượng là điền xin chứng minh quỳ xuống vạn tế vạn tế vạn vạn tế em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng giờ đây cái là hoàng sa trường sa của em phờ hoàng đế lê điền xuyên trung bình trung quốc chiếm trái phép thì trả lại và bồi thường tiền cho em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền mấy trăm triệu tỷ 999 9, triệu tỷ tỷ tỷ tỷ ngàn tỷ đô la cho em phờ hoàng đế hoàng thượng lợi điền đây em phờ hoàng đế lợi điền đây cái đảo hoàng sa trường sa nó cúp quyền đại biển nó sai trái phép nên nó bồi thường em phờ hoàng đế hoàng thượng lợi điền và hoàng đế hoàng thượng Lê Điền. Trung Quốc chiếm đảo trái phép nên bồi thường tiền và lui ra khỏi cái vùng đảo này mà phải bồi thường tiền. Chẳng vẫn không có được lui không ạ. À. Đi vô đó nó phá hư hết cái vùng biển đó. Giờ đây The United States Share Biển Đông of Đại Việt trên thế giới em phờ hoàng đế Lê Điền đây cái đảo Phú Quốc đã ghi vào lịch sử để lưu đỡ rồi cái kỹ gian đó trái phép nó chiếm nó làm tầm bậy tầm bạ nên em phờ hoàng đế Lê Điền làm cái gì cũng phải lưu có đáp số lưu tồn tại cho Giang Sơn này cho thế hệ mai sau con cháu bảo vệ tồn tại của một dân tộc em phờ hoàng đế Lê Điền làm là phải có đáp số bảo vệ cái Giang Sơn tổ tiên Đại Việt cho đồng bào quốc dân an cư lạc nghiệp và quốc thái dân an đem sự bình an sống trong cảnh thanh bình hòa bình cho nhân loại chúng sinh giờ đây xin chứng minh quỳ xuống vạn tế vạn tế vạn vạn tế em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng giờ đây em phở hoàng đế hoàng thượng đã đi kính gỡ tất cả quốc dân đoàn kết trở về dân tộc làm đại nghĩa thống nhất giang sơn đại việt trong hòa bình hạnh phúc quốc thái dân an trong cảnh thanh bình trân trọng trân trọng chúng ta là dân tộc vua hùng vương trong đồng và cột mốc nó đào lên trung quốc nên nó lưu giữ lại cái giang sơn này cho nhân loại 5 tỷ người đều biết và bảo vệ trung thành cho dân tộc tổ quốc đại việt của chúng ta trân trọng trân trọng the United States và đề United of Đại Việt bảo vệ dân Sơn Đại Việt trân trọng trân trọng The United States để bảo vệ dân tộc tổ tiên Đại Việt đây cúng dỗ Đức vua Lê Lợi dòng máu tổ tiên Đại Việt em thỏa quan đế quan thượng Lê Điền trân trọng trân trọng bảo vệ Giang Sơn bảo vệ đồng bào trong cảnh thái bình quốc thái dân an lấy lại Giang Sơn tổ tiên đại việt trân trọng trân trọng về đây Vân Lan là cái vùng đất của tổ tiên đại việt của chúng ta trả lại dân sự trình lên Liên Hợp Quốc và thế giới. Giờ đây, em phờ quan đệ là điều vùng đất Văn Lan, dân sơn của tổ tiên đại Việt của chúng ta, đại Việt, danh dự và trung thành tất cả người trên thế giới này trung thành dân tộc tổ quốc đại việt của chúng ta trân trọng trân trọng Bộ Quốc phòng, quân đội. Em phở quản đề quảng thượng là đi. Giờ dạ đây. Hồ Đông Đinh. Em phở quản đề quảng thượng là đi. Ngay trình lên Liên Quốc cả thế giới. Ở đây sĩ sinh viên có nhận cái hồ sơ phần đất của tổ tiên đại tiên để sông lương trình lên liên quốc của tất cả thế giới năm tiếng người biết cái phần đất của tổ tiên giang sơn đại việt của chúng ta thì trung quốc phải trả lại để di tích cung điện của nam việt trở đi lịch sử trên lên liên quốc của cả thế giới đây di tích lịch sử kinh dương vương em phở hoàng đế hoàng thượng đã đi Nhân Trung Quốc trân trọng trân trọng dạ đây kính thưa di tích cung điện Nam Việt the United States Biển Đông của Đại Việt trân trọng trân trọng giờ đây phần đọc chiến sơn của tổ tiên Đại Việt chính xác cột mốc một bên là tiếng Trung Quốc và một bên tiếng Nam Việt Đây, chính xác đây lưu giữ trên năm tỷ người tất cả người trên thế giới này để bảo vệ giang sơn của tổ tiên dân tộc Đại Việt em phờ hoàng đế hoàng thượng lại đi đây người Trung Quốc họ đào lên Xi Jinping thấy rồi thấy cái này đưa cho thế giáo viên để cột mốc à cho thế hệ trẻ con cháu nó nhìn thấy giang sơn của tổ tiên đại việt của chúng ta ở bên trung quốc nên xin quý quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế xây cung điện